À, Nó đã trở thành nơi dành cho các kim tự tháp. Đây là vùng đất thánh. Những ngọn núi lửa sẽ không bao giờ đe dọa bình yên của thành phố này nữa. Các kim tự tháp khổng lồ vẫn còn tồn tại đến ngày nay là minh chứng cho một thời huy hoàng của Teotihuacan. Trên mỗi bức tường của kim tự tháp, người ta khắc những hình vẽ trắng nhẵn mịn, rồi sau đó sơn chúng. Cả thành phố bừng đỏ. Rất nhiều người đổ đến những nơi tráng lệ như thế này, như Las Vegas, đền Taj Mahal, tháp Eiffel. Chúng được xây dựng nên để gây ấn tượng với chúng ta. Đây là những kim tự tháp đầu tiên của châu Mỹ, một kỳ quan của thế giới cổ đại, sinh ra từ thảm họa và do những người lánh nạn còn sống sót dựng lên. Trong nhiều thế kỷ, nhiều thủ lĩnh và người trị vì đã tìm đến trên lưng ngựa và sống dưới bóng của những kim tự tháp, đến khi một thảm họa bí ẩn khác xảy đến làm tan biến giấc mơ. Bí ẩn về thảm họa này nằm ngay trong chính những kim tự tháp. Vào thời kỳ hưng thịnh nhất thuộc thế kỷ thứ tư sau công nguyên, Teotihuacan là một nơi độc nhất vô nhị trên trái đất này. đế chế Ai Cập đã sụp đổ từ lâu. Nền văn minh cổ đại Hy Lạp đã suy tàn và La Mã bị những kẻ man rợ tàn phá. Châu Âu cũng đang rơi vào thời kỳ bóng đêm. Nhưng Teotihuacan chỉ vừa mới đạt đến thời kỳ hoàng kim của mình. Những sự kiện trọng đại nhất đang diễn ra trên hành tinh đang diễn ra ngay tại đây, Teotihuacan. Với dân số 200.000 người, Teotihuacan là thành phố đông dân nhất Trung Mỹ. Teotihuacan kiểm soát tuyến đường thương mại từ Louisiana ngày nay tới El Salvador. Một khu vực rất rộng lớn, họ đã mở rộng tầm ảnh hưởng của mình lên toàn Trung Mỹ. Chúng tôi có bằng chứng cho thấy nhiều người đã di cư lên hướng Bắc hoặc xuống phía Nam. Uh, and uh, out to both oceans. Cổ thành rộng lớn này có nhiều điểm tương đồng với những thành phố hiện đại, quen thuộc như Hồng Kông, London, New York. Những thành phố này là các trung tâm văn hóa, kinh tế hùng mạnh. Người nhập cư đổ về đây để sống dưới bóng của các tòa nhà chọc trời. Và ở thời đại của nó, thành cổ Teotihuacan cũng không khác biệt. Người dân Trung Mỹ tìm đến đây sinh sống ở thành phố Kim Tự Tháp. Giống như các tòa nhà trọc trời hiện đại, Kim Tự Tháp là biểu tượng của quyền lực, địa vị và sự thống trị. Nhưng để xây dựng được những tòa nhà lớn, tham vọng thôi thì cũng chưa đủ, ta cần phải có cả tri thức. Nền văn minh cổ đại này không biết gì về kim khí Họ không dùng động vật làm sức kéo và cũng không quen dùng bánh xe Vậy làm thế nào mà họ có thể xây dựng nên kim tự tháp? Đó là một điều dường như không thể Câu đố hóc búa này đã khiến người ta đặt ra nhiều giả thiết về những người đã xây dựng thành cổ. Người Ai Cập chăng? Những bộ lạc đã biến mất của Israel và thậm chí là người ngoài hành tinh đều được cho là đã xây nên những kim tự tháp này. Và tất cả các giả thuyết đó đều bị bác bỏ.